xin bạn thân quay hôm nay các bạn cho quên đến với channel của mình thì mình là chiếc official giới thiệu hôm nay tôi sẽ Minecraft dần Fake trên điện thoại cho mọi người thì nếu các bạn thích video này đừng quên để lại cho mình một like share và subscribe nhé mình nước chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được những thông báo trong video của mình và bạn sẽ là người coi đầu tiên nha ok thì nếu trong video này có gì sai sót thì bạn hãy bình luận dưới phần bình luận cho mình thì nếu bình luận hay mình sẽ tha tim và game cho bạn đó thì ok và chúng ta cũng let's go thôi thì mình đang chơi Minecraft Dungeon là phát ke và rừng là trên điện thoại ok ok và series này mà là một series mới của tôi và tôi biết là tôi làm series rất dở nhưng mà series nào thì cũng là series đó thì mình sẽ chia ra nhiều tập cho series này thì ok nếu các bạn thích series này hãy để lại một like nhé ở à, thôi, thôi thôi cái này giới thiệu từ đầu rồi thì mình không giới thiệu nữa thì chúng ta cũng bắt đầu về video ngày hôm nay thôi hình như câu này chúng ta đã nói hai lần rồi đó um, thôi mình vào game nhá ờ à. ừ, vào thôi để chọn oh arena sao không phải là sao nó không ghi là galena mà nó ghi là arena ôi tôi bật tôi bật cài đặt ồ quá ồ quá xóa xóa xóa ồ quá ồ quá rồi à mà các bạn không nghe đâu nhưng mà tôi thật ra tôi đang ồn lắm ok và đây tôi không và đây là một video mà tôi thu âm lại cho mọi người tôi thu âm lại trên cái Philoma của tôi và nên nên các bạn thấy trong video này tôi chơi khá là dở là do tôi thu âm chứ thật ra tôi vừa chơi mà vừa nói thì nó chơi chơi rất là gà thật ra là vậy đó ơi ơi à, đằng đằng bạn ơi ở từ từ đó các bạn thấy ghê không đây là trên điện thoại mà tôi lại tắt được cái phím của mình thì nó mới hay không cài mod nha game này không mod được nha mọi người ok à, tôi biết là đây là một cái series nhạc thì lo dạ, các bạn sẽ thắc mắc là tại sao dạo này mình không làm video là một phần là mình bận học và một phần còn lại là do mình lười yeah ôi oh yeah ôi dạ chém đi à, con này nữa ôi con này nữa ôi giời ôi và ok thì trong video mình sẽ có khi là mình sẽ uh, à, thôi khỏi đi mình định nói gì mình quên trả rồi <laughs> Úi rồi đau Lát hồi này vừa gác game luôn các bạn Vừa lát game luôn Ủa mà tôi không biết mấy cái linh hồn mà nó chạy bên cạnh tôi Nó làm được cái gì nó Tự nhiên nó cứ chạy bên cạnh tôi ok. Úi rồi Ngu dốt Ok Ok à, mà, mà hiện tại mình có lập một cái kênh được đặt tên là chiếc nè thì kênh này thì mình sẽ làm về cái series này nên mình sẽ ít làm trên cái kênh này vì cái kênh này mình sẽ làm video sau nhưng mà đừng ôm sắp tôi nha vì tôi đang là được 240 sắp rồi mọi người ơi cô lên 300 sắp đi mọi người dù tôi biết là tôi hơi tham nhưng mà đợi ây da ây da đau bạn ơi đau bạn ơi đau bạn ơi đau tôi sợ là con ở trong game này đau lắm đau lắm bắn mấy có linh hồn này không biết làm được cái gì ờ à, bắn bắn bắn ơ bắn trời khó quá ơi kìa rồi xong rồi bắn bắn đúng rồi bắn rồi bắn nha bắn bắn bắn bắn bắn bắn và bắn là bắn và anh em đã tôi ship cho tôi bắn xong con này nên tôi sẽ tạm thời không thu âm Yeah, về yeah, và tôi đã bắn xong nó rồi Ủa rồi nhiều con thế Úi rồi thôi tôi, tôi, tôi lười thu âm quá mọi người ạ Tôi lười thiệt hết nhưng mà thôi Tôi lười thu âm quá mọi người hãy đợi xíu nhé Khi nào tôi rảnh thì tôi thu âm Ok để nào hay tôi thu âm nhé Sorry anh em này giờ tôi không ghi âm mà do tôi lười ok thì nó hết video này nếu các bạn thích video này đừng quên là cho mình một like share và subscribe nhé nút chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được những thông báo video mình nhé bye thì video đến đây là già rồi bye